Cô Nhụy xin chào các con Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ Grimm được mang tên Ba cô chị Các con hãy cùng nghe nhé Ngày xưa có một ông vua rất giàu Vua giàu đến nỗi tưởng là của cải của mình không bao giờ hết được Vua sống xa hoa, chơi bàn cờ bằng vàng, con kia bằng bạc Vua sống như thế một thời gian thì của cải tiêu tan hết. Vua phải đem cầm lần lần những thành thị và lâu đài. Sau cùng chỉ còn có mỗi một tòa lâu đài cổ trong tay. Vua, hoàng hậu và ba công chúa dọn đến đây ở. Họ sống chật vật, bữa ăn hàng ngày chỉ có khoai tây thôi. Một hôm, vua định đi săn xem có bắn được con thỏ gì chăng Vua nhét khoai tây đầy túi rồi ra đi. Vua đến ven một khu rừng lớn không ai dám vào vì người ta kể là trong đó có nhiều loài rùng rợn lắm. Gấu ăn thịt người, phượng hoàng mổ mắt, chó sói, sư tử và đủ loại thú dữ. Vua chẳng sợ gì cả, tiến thẳng vào rừng. Thoạt tiên, vua không thấy gì. Có những cây rất to, ở dưới thật yên lặng Vua đi vơ vẩn như vậy một lúc thấy đói, liền ngồi xuống gốc cây định ăn khoai tây. Thì bỗng có một con gấu ở trong rừng rậm hiện ra, lạch bạch đến thẳng phía vua và cào nhau Sao người lại dám ngồi ở gốc cây mật ong của ta? Tội người thật đáng chết! Vua sợ hãi, đưa cho nó khoai tây để nguôi giận. Nhưng gấu cất tiếng nói, Ta thiết gì ăn khoai tây của ngươi? ta muốn ăn thịt ngươi cơ. Ngươi chỉ còn một cách thoát thân là gả cho ta con gái đầu lòng của ngươi. Nếu ngươi bằng lòng thì ta còn cho thêm ngươi nửa tạ vàng nữa. Vua sợ bị ăn thịt nói, ta sẽ gả cho, miễn là ngươi để cho ta yên lành. Gấu liền chỉ đường cho vua về và còn cầu nhau sau lưng vua. Trong bảy ngày nữa ta sẽ đến đón cô dâu đấy Vua yên trí về nhà Nghĩ bụng là gấu nhất định không chui lọt nổi lỗ khóa Hơn nữa cũng nhất định là sẽ không có cái cửa nào để ngõ Vua ra lệnh cho khóa tất cả các cửa ngõ Kéo cầu treo lên Và dặn con gái phải bình tĩnh Muốn bảo vệ được cô chắc chắn khỏi bị chú rể gấu bắt đi Vua cho cô ở một phòng nhỏ tít dưới lỗ châu mai trên mặt thành Cô phải trốn vào đấy cho qua bảy hôm. Nhưng sáng tinh sương hôm thứ bảy, khi mọi người còn ngủ thì có một cỗ xe lộng lẫy đóng sáo ngựa đến lâu đài. Có nhiều kỵ sĩ mặc áo bằng vàng vây quanh xe. Cỗ xe đến tận nơi thì tự nhiên cầu treo hạ xuống, khóa tự nhiên bật tung ra, xe đi vào sân. Một vị hoàng tử trẻ và đẹp bước xuống. Vua nghe tiếng động, tỉnh dậy, Nhìn ra cửa sổ thấy hoàng tử đã đón con gái đầu lòng của mình ở tít trên căn phòng nhỏ khóa kín và bế nàng lên xe. Vua chỉ kịp kêu Thôi vĩnh biệt, thiếu nữ yêu kiều, đi mãi mãi, hỡi cô dâu của gấu. Cô ngồi trên xe còn vẫy chiếc khăn trắng nhỏ, rồi cổ xe phóng đi như gió cuốn, tiến sâu mãi vào khu rừng thiên Lòng vua nặng trĩu vì vua đã trót gả con cho gấu. Vua buồn quá, cùng hoàng hậu khóc ba ngày liền. Đến ngày thứ tư khóc hết nước mắt, vua nghĩ là việc đã xảy ra rồi cũng đành thôi. Vua xuống sân, ở đấy có một cái hòm gỗ muôn, nặng khó mà nhấc lên được. Vua chợt nghĩ đến điều gấu đã hứa, liền mở ra thì thấy ở trong có nửa tạ vàng sáng lấp lánh. Vua nhìn thấy vàng thì cũng nguôi buồn. Vua đem vàng chuộc lại các thành thị và đất nước đã đem cầm, rồi lại quay về cuộc sống giàu sang như trước. Cứ như thế cho đến khi hết nửa tạ vàng, thì vua lại phải đem cầm tất cả mọi thứ và lại lui về lâu đài trong rừng ăn khoai tây. Vua còn có một con chim ưng. Một hôm, vua đem nó ra đồng định đi săn kiếm lấy cái gì ăn cho ngon một tí Chim ưng cất cánh bay, tới khu rừng thiên âm u, vua không dám vào nữa. Vua vừa tới thì có một con đại bàng vút lên đuổi chim ưng. Chim ưng bay quay về phía vua. Vua định dùng giáo ngăn đại bàng, nhưng đại bàng quắp lấy giáo bẻ gãy như một cây sậy, rồi lấy móng bóp nát chim ưng. Nó lấy móng kia quặp vào vai vua bảo Tại sao người đến quấy rối khoảng trời của ta? Tội người đáng chết, muốn sống phải gả cho ta con gái thứ hai của ngươi. Vua nói, được, người sẽ được con gái ta, nhưng người cho ta cái gì? Đại bàng đáp, một tạ vàng, trong bảy tuần nữa ta sẽ đến đón nàng về. Rồi nó thả vua ra bay thẳng vào rừng Vua rất buồn bã vì lại gả bán con gái thứ hai của mình cho con chim dữ. Vua không dám nói gì với con về việc ấy. Sáu tuần lễ đã trôi qua. Tới tuần thứ bảy, công chúa ra một bãi cỏ trước lâu đài định rủ vải phơi cho trắng. Bỗng có một đoàn kỵ sĩ oai phong lẫm liệt đến. Người đẹp nhất đi đầu nhảy xuống gọi. Hãy nhảy lên đây, hỏi thiếu nữ yêu kiều, hãy cùng đi hỡi cô dâu mới của đại bang. Nàng chưa kịp trả lời thì chàng đã đỡ nàng lên ngựa, phi vào rừng nhanh như cắt. Thôi vĩnh biệt, vĩnh biệt. Ở lâu đài, người ta đợi mãi chẳng thấy công chúa. Mãi sau vua mới nhớ ra là có lần trong thế bí đã hứa gả cô cho con đại bàng. Hẳn là nó đã đến đón cô đi. Khi vua đã đỡ đau buồn chút ít, chợt nhớ đến lời hứa của chim đại bàng liền đi xuống và tìm thấy trên bãi cỏ hai quả trứng vàng, mỗi quả nặng nửa tạ. Vua nghĩ bụng, cứ có vàng là ngoan đạo, và xua đuổi tất cả những tư tưởng buồn chán ra khỏi đầu óc. Cuộc sống xa hoa lại bắt đầu và kéo dài cho đến khi hết nhẫn tạ vàng. Vua lại dọn về lâu đài trong rừng và nàng công chúa còn lại phải đi luộc khoai tây. Vua không muốn đi săn thỏ trong rừng hay chim trên trời nữa nhưng vua thèm ăn cá. Công chúa phải đàn lưới để vua đi đánh cá ở một chiếc hồ gần rừng. Ở đó có chiếc thuyền. Vua xuống thuyền quăng lưới, kéo lên được một mẻ cá hương chấm đỏ rất đẹp. Vua định chèo vào bờ thì thấy thuyền mắc chặt vào một chỗ. Vua lay hoay mãi mà không chèo ra được. Bỗng có một con cá voi to lớn vùng vẫy ngoi lên hỏi Tại sao người lại bắt những thần dân của ta? Tội người thật đáng chết Nó mở to mồm ra như định nuốt cả vua lẫn chiếc thuyền Vua thấy cái mồm kinh khủng của nó thì mất hết can đảm Chợt nghĩ đến cô gái thứ ba liền kêu lên Ngươi tha chết cho ta Ta sẽ ta sẽ cho ngươi con gái út của ta Cá voi cào nhào Được lắm Để rồi ta cho ngươi cái gì nhé Vàng thì ta chẳng có vì vàng đối với ta soàn xỉnh quá nhưng đáy hồ của ta rải ngọc châu ta sẽ cho ngươi ba bị đầy đến tháng thứ bảy ta sẽ lại đón dâu nói xong cá lặn xuống vua ghé vào bờ mang cá hương về nhà nhưng khi cá đã ráng rồi vua chẳng thiết ăn con nào nữa vua nhìn thấy con gái đứa con độc nhất còn lại đẹp nhất mà vua yêu nhất thì vua lại nhói đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào thịt. Sáu tháng trôi qua, hoàng hậu và công chúa chẳng hiểu làm sao mà vua mặt mũi lúc nào cũng ủ rũ. Đến tháng thứ bảy, đúng lúc công chúa đang đứng ngoài sân, trước một cái giếng có ống phun nước và hứng một cốc nước đầy, thì bỗng có một cỗ xe sáu ngựa trắng và người mặc áo quần đẹp bằng bạc đi tới. Từ trên xe bước xuống một hoàng tử rất đẹp. Từ thói nhỏ nàng chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Chàng xin nàng một cốc nước. Nàng vừa đưa cốc ra thì chàng đã ôm lấy nàng bế lên xe. Xe ra cửa băng qua đồng tới hồ. Thôi vĩnh biệt, thiếu nữ yêu kiều. Hãy đi đi, cô dâu xinh đẹp của cá voi. Hoàng hậu đứng bên cửa sổ nhìn thấy cổ xe chạy xa dần. Bà thấy vắng con gái, đau lòng xót, bà gọi nàng, tìm nàng khắp nơi. Nhưng bà chẳng nghe thấy tiếng đáp, chẳng trông thấy nàng ở đâu, bà òa lên khóc. Vua nói rõ cho bà biết đầu đuôi, chắc cá voi đã đến đón nàng đi. Bị buộc phải hứa gả con cho nó, vua cứ luôn luôn buồn bã. Vua muốn an ủi bà, bèn cho bà biết sẽ nhận được nhiều của cải Hoàng hậu không thiếp và bảo là đứa con còn lại duy nhất của bà quý hơn tất cả những kho báu trên thế gian. Trong khi hoàng tử cá voi đến chiếm công chúa, có thị vệ mang đến lâu đài ba bao nặng. Vua mở ra thấy đầy châu ngọc to bằng hạt đậu lớn. Vua lại giàu có, giàu hơn trước kia. Vua chuột lại thành thị lâu đài, nhưng vua không trở lại cuộc sống xa hoa nữa vua sống yên tĩnh, tiết kiệm. Mỗi khi nghĩ đến ba con gái yêu, không biết sống giữa đám thú rừng ra sao, có thể bị chúng ăn thịt rồi, thì vua mất hết niềm vui. Không ai an ủi được hoàng hậu. Hạt lệ bà khóc con còn nhiều hơn cả các hạt ngọc cá voi đã bỏ ra đổi lấy công chúa Úc. Về sau, bà mới hơi nguôi nguôi. Sau đó một thời gian, bà lại thật vui vì bà sinh được một đứa con trai xinh đẹp. Đứa con trai ra đời thật bất ngờ nên gọi nó là Rai có nghĩa là đứa con kỳ diệu. Đứa trẻ khỏe mạnh to lớn, hoàng hậu thường kể cho nó nghe việc ba chị bị ba con vật bắt giữ ở khu rừng thiên. Khi cậu 16 tuổi, cậu đòi vua cho áo giáp và gươm, cậu muốn đi phiêu lưu. Được những thứ đó rồi, Cậu từ biệt cha mẹ rồi lên đường. Cậu đi thẳng đến khu rừng thiên, chỉ nghĩ đến việc tìm lại các chị. Lúc đầu, cậu đi lang thang trong khu rừng rậm, không gặp một người nào hay một con vật nào. Sau ba ngày, cậu thấy ở trước một cái hang, một thiếu phụ ngồi chơi với một con gấu con. Một con gấu khác rất bé ngồi trên đùi nàng. Rainan nghĩ bụng chắc là chị cả mình Cậu để ngựa lại, đi một mình đến và nói Chị yêu dấu, em là em trai nam của chị, em đến thăm chị đây Công chúa nhìn cậu, thấy cậu giống bố y hệt, không ngờ gì lời cậu Nàng sợ hãi báo Em yêu dấu ơi, trời ơi, nếu em còn muốn sống thì em hãy chạy đi cho nhanh nếu anh gấu chồng chị về thấy em thì nó ăn thịt em không chút động lòng đâu. Nhưng Rainan bảo, Em không sợ, em nhất định ở lại với chị cho đến khi em biết tình hình chị ra sao. Khi công chúa thấy không lay chuyển được ý chí em, nàng đưa em vào một hang tối tăm, đúng là chỗ ở của gấu. Một bên có một đống lá và cỏ khô, đó là nơi chồng cô và các gấu con ngủ. Bên kia là một chiếc giường đẹp lộng lẫy, bọc vải đỏ và nạm vàng của công chúa. Nàng bảo em chui xuống gầm giường và tuồn cho em thức ăn. Được một chốc, gấu về nhà và nói Ta đánh hơi thấy mùi thịt người Và định rút đầu xuống gầm giường Công chúa vội gọi Cứ bình tĩnh, có ai mà lại vào đây được Mồm còn dính máu, gấu cào nhào Ta tìm thấy ở trong rừng một con ngựa và đã ăn thịt nó rồi tất phải có người đi với ngựa. Ta đánh hơi thấy rồi. Rồi nó lại định chui vào gầm giường. Nàng liền đá vào bụng gấu. Nó lộn nhà một cái rồi đi ra ổ nằm, đút cẳng vào mồm mà ngủ. Cứ bảy ngày một lần, gấu lại hiện nguyên hình là một vị hoàng tử đẹp trai. Hang của nó biến thành một tòa lâu đài lộng lẫy và thú vật trong rừng biến thành thị vệ. Cứ đến ngày ấy, chàng đến đón công chúa. Những thiếu nữ xinh đẹp ra cửa lâu đài đón nàng. Thật là một buổi hội tưng bừng, nàng vui mừng say sưa ngủ. Nhưng khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong hang gấu tối tăm, chồng đã biến thành gấu cào nhàu ở chân mình. Chỉ có cái giường và tất cả những thứ khác mà nàng đã sờ đến là vẫn còn nguyên không biến. Thành thử, nàng cứ sống 6 ngày trong đau khổ. Đến ngày thứ bảy thì nàng được an ủi, nhưng vì nàng còn trẻ, tuy chỉ được có một ngày, nàng cũng vui với cuộc sống. Nàng sinh được hai hoàng tử sáu ngày hình gấu, chỉ ngày thứ bảy mới là hình người. Mỗi lần nàng lại nhét đầy thức ăn vào giường ngon lành, bánh trái, hoa quả và sườn rơm để ăn suốt tuần. Còn gấu vâng lời nàng, và nàng muốn gì nó làm nấy. Khi Renan tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường lụa, Người hầu hạ chầu chụp, mặc cho chàng quần áo sang trọng, vì hôm ấy đúng là ngày thứ bảy. Chị cậu cùng hai hoàng tử xinh đẹp và anh rể gấu mừng rỡ bước vào vì thấy cậu đến. Thôi thì mọi thứ đều lộng lẫy, suốt ngày vui vẻ. Nhưng đến tối công chúa bảo, Em yêu dấu, bây giờ thì em liệu mà đi ngay đi. Đến tan tảng sáng chồng chị sẽ lại biến ra gấu. Nếu sáng ngày anh ấy vẫn thấy em còn ở đây, anh sẽ không cưỡng lại bản chất gấu mà sẽ ăn thịt em đấy. Hoàng tử gấu vừa tới đưa cho cậu vài sợi lông gấu mà dặn. Nếu gặp nạn thì em cứ sát lông vào người, anh sẽ đến cứu em ngay. Mọi người hôn nhau từ biệt, Rainan lên một cỗ xe thắng sáu ngựa đen rồi đi. Đường đi vượt núi qua đèo, qua bãi hoang rừng rậm, qua bụi, qua bờ, không dừng, không nghỉ, Mãi cho đến lúc trời hửng sáng, Rainan bỗng thấy mình trên mặt đất, xe ngựa biến mất. Khi trời tỏ, cậu thấy có sáu con kiến lật đật đi tới, tha một vỏ hạt dẻ. Rainan thấy mình vẫn ở trong rừng thiên, cậu muốn đi tìm các chị. Cậu lại đi lang thang một mình trong hiu quạnh ba ngày, nhưng chẳng được việc gì. Đến ngày thứ tư, cậu nghe thấy một con chim đại bàng bay rào rào rồi hạ xuống tổ. Rai trốn trong bụi rậm, đợi cho đến lúc nó bay đi. Bảy giờ sau nó lại bay lên không, Rai bèn lần ra, đến trước cây gọi. Chị yêu dấu, nếu chị ở trên ấy thì hãy lên tiếng cho em biết. Em là Rai em của chị đây. Em đến tìm chị đây. Cậu nghe có tiếng vọng từ trên xuống. Nếu em là Rai Em yêu của chị mà chưa từng nhìn thấy thì hãy lên đây với chị. Rainan định trèo lên, nhưng thân cây to mà lại trơn quá, cố trèo ba lần đều uống công. Bỗng một cái thang tết bằng dây lụa được thả xuống, cậu liền trèo lên tổ đại bàng. Tổ vững chắc như một chiếc bao lơn trên cây thùy dương, chị cậu ngồi dưới một chiếc tán bằng lụa màu hồng trong lòng nàng ủ một chiếc trứng đại bàng ấp cho nở. Hai người mừng rỡ, nhưng một lúc sau công chúa nói Em yêu cháu ạ, à. thôi em mau mau đi ngay, nếu đại bàng chồng chị thấy em thì anh ấy sẽ móc mắt, ăn tim em mất. Rainan đáp, không, em cứ ở đây cho đến khi chồng chị biến thành người cơ. Việc ấy chỉ xảy ra trong 6 tuần nữa nhưng nếu em chịu được thì em cứ trốn vào trong thân cây rỗng. Ngày ngày chị sẽ thả thức ăn xuống cho. Rainan chui vào trong thân cây. Công chúa ngày ngày thả thức ăn xuống cho cậu. Hế đại bàng bay đi thì cậu lại trèo lên với chị. Sáu tuần sau, đại bàng biến thành người. Rainan tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, cũng như ở nhà anh rể gấu, nhưng có phần lộng lẫy hơn. Cậu sống 7 ngày rất vui vẻ ở nhà anh rể Đại Bàng. Đến ngày thứ bảy, từ biệt nhau, Đại Bàng cho cậu ba chiếc lông và dặn. Gặp cơn hoạn nạn, em hãy sát lông này vào người, anh sẽ lại cứu. Rồi người anh rể cho người hầu đi chỉ đường cho cậu. Tới sáng, bỗng tất cả mọi người biến đầu hết cả. Lại còn có một mình nan đứng trên một vách đá cao, giữa cảnh hoang vu rùng rợn. Rainan nhìn quanh, thấy ở xa xa mặt nước sáng như gương của một cái hồ lớn, phản chiếu những ánh nắng đầu tiên sáng loáng. Cậu nghĩ tới người chị thứ ba, chắc là chị ấy đấy. Cậu liền đi xuống, len lỏi qua các bụi cây phiến đá. Cậu đi như vậy ba ngày, lắm khi cậu tưởng đã lạc mất đường. Nhưng đến ngày thứ tư thì cậu tới bên hồ. Cậu đứng trên bờ kêu, Chị yêu cháu ơi Nếu chị có ở dưới ấy thì hãy lên tiếng Em là Rainan của chị đây Em đến thăm chị đây Nhưng không có ai trả lời Tất cả đều im lặng Cậu bé vụn bánh mì ném xuống nước bảo cá Hỏi cá dịu giống Hãy đi gặp chị ta Bảo là Rainan đứa trẻ kỳ diệu đã đến đây Và muốn đi tới chỗ chị ở nhưng cá hương chấm đỏ đớp bánh mà không nghe thấy cậu nói gì. Cậu thấy có chiếc thuyền, liền cởi ngay áo giáp ra, chỉ cầm trong tay một thanh kiếm trần, nhảy xuống thuyền chèo. Cậu chèo mãi vì thấy một ống khói xây bằng thạch anh vọt lên trên mặt nước, tỏa ra một mùi thơm êm dịu. Rainan liền chèo thuyền tới đó, chắc là chị mình sống ở dưới. Rồi cậu ngồi vào trong ống khói mà tụt xuống, Công chúa bỗng thấy hai chân người vung vẩy thì sợ quá. Một lát sau, nàng thấy cả thân người xuống, cậu tự nhận là em nàng. Nàng sung sướng vô cùng, nhưng cũng rất buồn rầu bảo em. Cá voi đã biết tin là em định tìm chị và phàn nàng là nếu em đến đúng lúc anh là cá voi, thì anh sẽ thèm ăn thịt em. Không nhịn được, anh sẽ đập tan nhà thạch anh của chị chị cũng sẽ đến bỏ mình trong ngọn sóng. Thế chị có thể giấu em cho qua hạn phụ phép không? ấy chết không được, vì em có thấy là tường đều bằng pha lê trong suốt không? Nàng suy nghĩ mãi, chợt nghĩ đến buồn để củi. Nàng liền xếp củi rất khéo, trong ngoài không biết được. Giấu đứa trẻ kỳ diệu vào trong. Một lát sau cá voi đến, Công chúa rung như lá liễu trước gió. Cá bơi mấy vòng quanh tòa nhà pha lê. Khi nó thấy một mảnh áo của Rainan ở đống củi lồi ra, nó quẩy mạnh đuôi, thở phì phò. Nếu nó mà nhìn thấy được nhiều lần nữa, ắt là nó sẽ đập tan nhà ra. Ngày nào cá voi cũng đến lượn quanh, mãi cho đến tháng thứ bảy hết phù phép. Rainan thấy mình ở trong một tòa lâu đài còn lộng lẫy hơn cả lâu đài của Đại Bàng, ngay chính giữa một hòn đảo đẹp đẽ. Cậu sống cả một tháng trời rất là vui vẻ cùng chị và anh trễ. Một tháng sắp hết thì cá voi cho cậu ba cái vẫy mà dặn. Nếu em bị hoạn nạn thì em cứ sát vẫy vào người, anh sẽ đến giúp em. Rồi cá voi lại để cậu chèo vào bờ. Đến nơi, cậu thấy bộ áo giáp vẫn còn đó Đứa trẻ kỳ diệu lại đi bảy ngày trong hoang vu. Trong bảy đêm, cậu ngủ ngoài trời. Bỗng cậu thấy có một tòa lâu đài có cánh cổng bằng thép. Trên cửa có một cái khóa rất chắc. Phía trước có một con bò rừng mắt nảy lửa đang canh gác lối vào. Rainan xông đến chém mạnh vào cổ nó, nhưng cổ nó bằng thép, gươm gãy tan ra từng mảnh như thủy tinh. Cậu dùng giáo đâm, nhưng giáo gãy vụn ra như sợi rơm, Bò rừng lấy sừng ghi cậu, tung cậu lên không, khiến cậu mắt lủng lẫy trên cành cây. Trong cơn nguy khốn, Renan chợt nhớ đến ba sợi lông gấu. Cậu sát lông vào bàn tay thì lập tức có một con gấu lạch bạch chạy lại, đánh bò rừng và xé xác nó ra. Nhưng từ trong bụng bò rừng có một con vịt rời vút lên không và bay đi thật nhanh. Renan liền sát vào người ba cái lông đại bàng, lập tức có một con đại bàng rẽ mây bay đến đuổi theo con chim, đường bay thẳng về phía một cái hồ, xà xuống và xé nhỏ nó ra. Nhưng Rai Nam thấy con vịt thả xuống nước một quả trứng vàng. Cậu liền sát ba vảy cá vào lòng bàn tay. Một con cá voi bơi lại ngay, ngậm quả trứng và nhô lên bờ. Rai Nam cầm lấy, dùng đá đập vỡ thì thấy ở trong đó có một chiếc chìa khóa nhỏ đó chính là chiếc chìa khóa mở được chiếc cửa bằng thép. Chìa khóa vừa đụng vào khóa thì cửa mở tung ra. Rainan bước vào. Cậu đi đến đâu, then cửa tự động bật ra đến đấy. Cậu qua bảy cửa, vào bảy phòng đẹp lộng lẫy, sáng trưng. Ở phòng cuối cùng có một thiếu nữ nằm ngủ trên giường. Nàng đẹp tuyệt vời khiến cậu hoa mắt lên. Cậu định đánh thức nàng dậy, nhưng chỉ mất công vì nàng ngủ say như chết. Chàng tức quá đập vào một chiếc bảng đen ở bên giường. Thiếu nữ tỉnh dậy ngay nhưng lại ngủ tiếp. Chàng liền cầm bảng, ném lên nền đá, bảng vỡ tan nghìn mảnh. Ngay lúc đó thiếu nữ mở mắt, pháp thuật tiêu tan. Thiếu nữ ấy là em gái của ba anh rể Sai Nam vì nàng không chịu yêu một tên phù thủy. Nó đã bắt nàng ngủ say như chết và biến ba anh nàng thành ba con vật. Phù phép sẽ còn có hiệu lực nếu bản đen vẫn y nguyên. Rainan đưa nàng ra, cậu vừa đến trước cửa thì các anh rể cưỡi ngựa từ ba phía đi lại cùng vợ con. Nàng vợ đại bàng đã ấp xong trứng và ấm lại một cô bé xinh đẹp. Mọi người đi tới gặp vua và hoàng hậu đã già, Đứa trẻ kỳ diệu đưa ba chị về nhà Và sau đó ít lâu cậu kết hôn với nàng thiếu nữ xinh đẹp kia Khắp nơi đều vui mừng Con mèo chạy về nhà Câu chuyện tôi kể đến đây là đã hết Chuyện thật hay và ly kỳ phải không các con? Các con nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh nhé! Cô nhị xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.